Xin chào tất cả mọi người Hôm nay mình sẽ đi thăm nhà công tử Bạc Liêu Thì ở đây là cái điểm du lịch rất nổi tiếng Rất là nhiều cái bằng khen, những cái chứng nhận của cái chỗ du lịch cấp trở này Công tử Bạc Liêu các bạn sẽ đi từ ngoài sau đi vô tại vì ở ngoài sau nó có một cái cầu đi vô còn mặt trước nó làm cái máy xong không bảo vệ đầu gác nha nhiều người sót vé đó ỉ sao lại có cái bảng cấm quay phim mà không sao thấy người ta chụp hình nhiều quá thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi mua vé thì bất cứ như giống như những cái chỗ khác đều phải có bán vé thôi trẻ em là 20.000 đồng một lượt một vé người lớn là 30 còn dưới 1m3 là được miễn phí nha bạn mình ba vé 4 vé 100 ngàn hai người lớn và hai em bé sao nhìn cái bản cấm quay phim thấy ớn quá mình để coi mình thử lại coi nó có cho quay không nha bạn tại vì mình đi phớt qua thì thấy ở trong đó người ta chụp hình quay phim đồ nhiều lắm mà ở ngoài dán không biết như thế nào thì chắc cũng giống như những cái cái chỗ khác người ta à, kiếm tiền đó bạn kiếm tiền người ta muốn những cái người nào mà chưa biết người ta đi tới chỗ cho ví dụ như người ta thông qua mình quay mình mình review nè bắt đầu người ta thấy thấy bắt đầu người ta biết rồi mốt ta không đi nữa thì cái đó là cái uh, thất thù của người ta đây là mẹ mình anh mình và con và mẫu đứa cháu rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào nhà công tử bạc liêu thì công tử bạc liêu là à, không vô quay phim hả không sao đâu nhà công tử bạc liêu là nhưng mà là một cái người giàu nhất gần như là giàu nhất ở miền nam thời đó thời ờ, thời này thời pháp NBK018 cái xe này là xe của công tử Bạc Liêu nó thuộc cái dạng là mình hay thường coi phim cổ á là nó có một cái loại cò xe cổ này người ta hay đóng phim các bạn thường thường người ta gọi là cái xe mu rù á tại vì cái mu của nó nó tròn nên ốp ngược lên nhìn cái xe nó không có dài lắm nó ngắn ngắn à độ cổ đây đừng đừng sờ vào hiện vật sờ vô rỡ lỡ cái nó bể cái lọ đền luôn vẫn có bảo vệ nha các bạn bảo vệ là đi xung quanh xung quanh ở đây thì sợ mọi người uh, lấy lấy lấy cấp đồ tại vì có những, những món đồ nhỏ nhỏ nhỏ đừng có rờ vô cái này chỉ được coi không có rờ được cái gì hết á thấy nó băng bột lum rồi thấy chưa đồ đây là cái máy hát nhạc cái máy hát nhạc này rất là xưa để cái đĩa lên bằng than và hiện giờ mình thấy ờ, theo, theo dấu vết thời gian này nó băng bó quá nhiều rồi chắc là đồ cổ và đồ siêu cổ luôn đây là chén dĩa những cái đồ vật dụng hàng ngày của công tử bạc liêu người nhà của của của, của ông ta thường sử dụng đây là vật dụng gia đình đây là cái bàn làm việc đồng hồ một cái đồng hồ cổ luôn nhưng có một cái hỏng cổ đó là cái máy lạnh đây cái tivi cái tivi này tivi trắng đen thời đó thời đó mà mọi người mọi người nào nhà nào mà có được cái tivi này là thuộc phải thuộc dạng khá giả khá giả rất là khá giả mới có cái này các bạn chứ thường thường không có nổi đâu Rồi chúng ta sẽ đi qua bên mé tay phải đây giới thiệu cho các bạn đây là con của con hai cháu gì để mình coi kỹ kỹ ra à con trai đây là ông Trần Trinh Đức con trai của công tử Bạc Liêu tức là công tử Bạc Liêu là ông là Trần Trinh Huy còn này là con của ông là Trần Trinh Đức hiện giờ thì người ta mời ông vô trong cái à, thực tế cái nhà này là nhà của ông nhưng mà do nhiều cái biến cố thành ra thì giờ nó là của nhà nước rồi và mời ông vô làm làm à, một cái người những nhân chứng sống các bạn để mà phát triển du lịch đây bộ bàn ghế cẩm sà cừ đây là một cái sập gỗ liêm cái sập thì à, thường là mình kêu là cái à, cái ly quăng á hay là cái cái thường là cái ly quăng hoặc là cái dáng nguyên một cái tấm gỗ to vậy thì các bạn nghĩ cái cây nó to cỡ nào rất là quý đây thêm một chú bảo vệ nữa con chỉ quay thôi nha không có lấy gì đâu điện thoại điện thoại từ thời Pháp điện thoại ờ, quay số cái cân cái cân này là cân quả đồ gốm sứ vật dụng trong gia đình men xanh không nguyên cũng có mẻ cũng có ấm trà tất ấy có tiền nữa nè nè ngân hàng quốc gia Việt Nam một ngàn À, ngân hàng à, tiền hồi xưa tiền này lưu hành thời thời điểm đó nha các bạn 200 rồi nè có nè 200 đồng 200 đồng bộ ấm chén cẩn rất là đẹp nào là rồng phượng nè men nè một món men đẹp quá trời luôn men à, thời đó mà có men men men dữ ta mọi người thông qua cái cái cái à, review của mình á thì coi coi ở nhà các bạn <laughs> nhiều khi có những cái đồ cũ á, nó giống giống tựa tựa như thế này á giống tựa tự như thế này á, thì nhớ giữ lại nha đồ cổ đó thì có nhiều người mới hỏi mình đó là những cái tiền này tiền thời nào thời nào nó thời xưa rồi chứ giờ này lâu lắm rồi mới có xài mới cái tiền này đó. bây giờ mà có một tờ đó là bán cũng rất là nhiều tiền nha đây bây giờ mình sẽ cho coi cả họ nhà của cả họ nhà ổng luôn hồi xưa chụp hình chỉ có trắng đen thôi các bạn không có màu đâu chụp hình trắng đen thôi và nói chung là cũng không có cái app nào để mà chỉnh sửa đâu ai mặc sao thì ra vậy đó mặt nào mặt mấy rồi trời đất ơi nó kỳ quá trời luôn không giống như bây giờ đấy toàn là những gương mặt uh, nổi trội của thời điểm đó những người giàu nhất miền Nam đây đây đây cái ông áo trắng đó, cái ông áo trắng ở trên đó là công tử bạc liêu đó các bạn còn cái cái bà ngồi đó là bà trùm đó là má ổng <laughs> thì kế tiếp nữa là một cái à, giường ngủ giường ngủ rất là đẹp toàn bộ cẩn xà cừ này cái là giường nóng quý khách không vui lòng sờ vào hiện vật bất cứ cái hiện vật nào không được sờ trời, trời gái nhé rồi trở vô một hồi mặt đền đó con ừ là nổi không độ băng bột hết rồi thấy chưa cái giường nóng này là biết gì không ổng có hai cái bên kia cái này cái trời mùa hè ủa trời lạnh á mùa đông á ổng vô này ổng nằm là nó ấm với cái loại cây này nữa còn bên kia thì mùa mùa hè trời nực á thì ổng nằm bên kia thì nó mát bên này có một cái nữa nè còn bây giờ à, chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn nè cái này có giường lạnh rồi đó có ai cũng ngồi lên đó các bạn bởi vậy cái chỗ nào cũng đặt là không sờ về hiện vật không chạm vào hiện vật mà người ta lại ngồi lên chụp hình thì thật kém nha để cho người đời sau con cháu rồi coi với trên cái giường lạnh này cái này là cái giường lạnh các bạn thì nó có 1 2 3 4 6 6 cái trắng trắng đó, cái trắng trắng đó là cái cái điểm nhấn của cái giường lạnh đó tại vì bên kia là cây không à thấy không còn cái này là nó cẩn cẩn cẩn xà cừ cái vỏ ốc á, mà lớn như vậy á, là sẽ đảm bảo là nó sẽ có cái độ lạnh để mà nó nằm ở cái cái cái cái thời tiết bây giờ đối nghịch nhau thời nóng á trời nóng á ra nằm ở giường lạnh trời lạnh qua nằm ở giường nóng này nón của ông hội đồng đi thăm ruộng mọi người mà có coi cái phim mà người đẹp tây đô á thì người ta cũng lấy cái bối cảnh tương đương với lại cái thời gian của của công tử bạc liêu các bạn và các bạn thấy ông hội đồng nhà cửa đầu quay đây đó đây là cầu quay xưa cầu quay xưa là mình nhớ trên Mỹ Tho có một cái cầu cái cầu cũng là kêu cây cầu quay là cơ bản là nó sẽ quay được dường như thuyền lớn thì nó sẽ nằm xuôi cho thuyền qua còn không có thuyền sẽ nó quay lại còn ở bạc liêu thì mình chưa biết nhưng mà ở đây người ta để cầu quay không biết là cầu quay của của bạc liêu là có hay là hay là lúc hay là người ta chụp trên mỹ tho nữa mà cũng không ra chỉ thể là cầu quay còn ở đây nữa là một cái giường nữa một cái gian phòng gian phòng nó hơi nhỏ nó nó không có chú thích là cái gì nhưng mà toàn bộ những cái đồ gỗ ở đây á là nó đen mung nó đen tuyệt đối luôn mà các bạn biết gỗ càng đen thì nó là càng quý đen nha đen rồi đen bóng nha như phải đen đen đen than là không phải nha bàn ghế nè đây là một cái à, cái sập gỗ nữa <clears throat> cái sập gỗ này chắc à, bộ bàn tròn mắt tre để mình bự quá men xanh bạn thấy để ý men xanh không thời đó mà nó men xanh cái đồ gỗ mà men xanh không á là vô cùng quý nha các bạn kế tiếp nữa là sẽ đi tới đâu đây ở à, cái này là không có ai vô hết đây là cái ban công nhìn qua ở ờ. bên kia bên kia cũng có một dãy nhà nữa nhưng mà mình không thấy người ta cho lên trên đó chỉ có tập trung hết ở chỗ cái chỗ này là để đi tham quan thôi ghế đài nè các bạn ghế đài nè chạm trổ tinh vi nha cái này là cái máy Akai cái máy Akai thì các bạn à, có xem mình đi ờ, Điền Lan Thôn Trang á thì ở đó cũng có mấy cái loại máy này rất là nhiều loại máy này luôn loại máy này có loại máy hát hát không phải cái máy hát hồi nãy là cái hát đĩa còn hát này là hát băng nha các bạn thì người ta kéo băng qua cho nó quay nó hát thì cũng là giàu giàu có dữ lắm mới có được mua được cái máy đó đây đây là hình chính của anh ta của ông ta Trần Trinh Huy nói cái ông mà cái mắt bụp hí hí đó các bạn thấy không Trần Trinh Huy nè cái người ở bên tay trái các bạn á, là vợ của công tử bạc liêu tại vì còn cái này là con trai ổng tại vì lúc đó ổng đi ra pháp ổng ở ổng đi học á, thì ổng có quen cái bà người người pháp đó thì ở với người ta có đứa con đó ông trần trinh quy rồi đây là bà ngô thị diện là vợ vợ lớn đây là bà Nguyễn Thị Hai, người vợ thứ hai của ông tử Bạc Liêu từ trần năm 1947 chết rồi. Này là Trần Thị Lưỡng, cô Hai Lưỡng là con gái ông ta. Con gái của công tử Bạc Liêu. Từ trần năm 1947 rồi. Vợ hai nè, vợ hai nè. không nhiều vợ quá nha các bạn vợ tây có vợ ta có cái này là vợ chính thức nha còn mà vợ vợ mèo mỡ đâu này kia là theo theo sử sách ghi lại rất là nhiều còn đây đây là đại ca của đại ca ông Trần Trinh Trạch hội đồng Trạch phụ thân của công tử Bạc Liêu còn cái này là má của ổng bà Phan Thị Muối mùi u ô y ui mùi mẹ của công tử bạc liêu nhìn thấy bà là thấy bà giữ ngỏng rồi đó ổng ốm yếu nhỏ quá cái mặt nhỏ không còn bà nhìn trán cao ha mặt bậm trợn ha vậy mới là bà hội đồng chứ hai bên là hai cái một cái bộ lư đồng đa số đây là đồ gỗ nhiều bộ bàn tròn cá quá lông cá quá lông là cá chép quá rồng các bạn là người ta cẩn vô trong rỗng á cái này là cái hui ná hui ná là cái chỗ cái đồ mà bưng cơm hồi xưa á còn cái này là cái cái dĩa gì bự quá nè một cái gì á, cắm quay phim nữa chỗ nào cũng để cắm quay phim á mà ai cũng cầm cái điện thoại ai cũng quay ai cũng chụp được á không biết cắm là cắm gì đây đây là một cái góc của căn nhà góc này thì không thấy ai ờ, đi tới hết không có gì hết cũng là bàn gỗ thôi bàn gỗ nào cũng cẩn xà cừ ở trên đó thì lót một cái lớp trắng lớp lớp cẩm thạch hay là lớp ờ, gì đó bộ trường kỹ tam cấp thì đến đây cũng gần như hết rồi nha các bạn mình đi hết nhà đó bây giờ mình sẽ ờ, đi ra ngoài cổng để ờ, tìm hiểu coi ở ngoài trước người ta có buôn bán gì và kiếm đồ gì ăn tại vì này lúc sáng sớm đó bụng nha các bạn mọi người cùng theo dõi coi ở bạc liêu người ta hay ăn sáng bằng cái gì những món bánh gì các bạn bánh bò bạc liêu ngon bánh bò khác hả đó là đó. Ha ha ha. Ờ, cô lấy cho con thứ cái à, ăn cho biết thôi chứ thứ ba, thứ ba cái nó ăn gì mới vô à, nhà công tử bạc liêu xong nha các bạn ra dứt dứt nhẹ cái bánh này bánh này cậu nói là đặc sản ở ở bạc liêu nè còn có à, bánh bò này bánh cũng bánh bò bánh gì đó three, two, one. không biết bánh gì ăn nó giống như mì nướng được không dạ bánh gì <laughs> ăn nó giống như mì nướng được không dạ